mò nhé. Thông tin đầu tiên, chúng ta sẽ khảo sát về tính chất vật lý của dầu mỏ. Thì trong thực tế có thể là các bạn sẽ được nhìn thấy một cái mẫu dầu mỏ, được chưa? Cái mẫu uh, hóa chất dầu mỏ thì thông tin thầy sẽ cung cấp cho các em. Dầu mỏ là một chất lỏng sánh và có màu nâu đen. Chất lỏng rồi nó là chất lỏng rồi nhưng nó lại là sánh tức là các bạn hình dung là nó gần đến cái trạng thái đông đặc ấy. Được chưa? À, nó lỏng sánh là như vậy. Màu nâu đen này thông tin tiếp theo đó là nó không tan trong nước và nhẹ hơn nước các bạn ờ, lúc này các bạn có thể liên tưởng được rồi trong thực tế nhé thì người ta thường vận chuyển dầu mỏ thông qua con đường là biển đó là người ta chở trên các con thuyền con tàu lớn ấy thì có thể trong quá trình vận chuyển người ta uh, làm đánh rơi dầu xuống biển thì lúc đấy thì cái lượng dầu nó rơi xuống biển đó nó sẽ không tan trong nước và nhẹ hơn nước. Đấy là lý do vì sao các bạn sẽ nhìn thấy những cái uh, váng dầu nó tràn trên biển như thế này. Đây, đây là một cái hình ảnh thực tế đó là dầu mỏ tràn trên biển. Chúng ta nhìn thấy là những cái uh, cái váng dầu đây đúng không? Nó loang rất nhiều trên trên cái hình ảnh này đúng không? Đấy cái màu đây, cái màu nó nó màu hơi nâu đen đúng không? Nó có thể sang chuyển sang màu đỏ sẫm nữa đúng không? Đó và chất lỏng sánh này. Thế thì ở đây thì chúng ta biết rằng là khi mà nó nhẹ hơn nước nhé thì nó sẽ nổi lên phía trên